sinh sinh trái phương cử hoa cưng hai cưng hai à trái phương cử hoa cưng hai cưng hai à phương cử hoa, a à tê vương hai à hai à trái ma ni bà na đà hai cưng hai à Hi hai hi hai a nai hi wa hi na ma hai a hai a a mi o no tu te mu hi a hi a a mi o no tu te mu hi a hi a ni a hi hu ma ni ka hai a hi a hi na ma ke si hi ta hai a

Hi. hi, hi, hi! hi, hi, hi, hi! hi, hi, hi, hi! hi, hi, hi, hi! hi. に川にはいうんはいあさ今パクリはいうんはあさ今パクリはいうんはあちゃぷぐるわなはいうんあちゃぷぐるわなはいうんはいあぷぐるわあてごはい 扎西吧依的，哎哎哎哎，奴古扎西吧依的，哎哎哎哎，咱那依依爹娘的，哎哎哎哎，咱那土土奴古娃，哎哎哎哎，阿拉依依爹娘的，哎。 a a ba cứ yo bơ ta hai a hai a à, a ma ro na do pai ki hai a hai a à, a tai i ni ki ra ni hai a hai a à, a tai i ni ki ra ni hai a hai a a si na mo ti si ta ta hai a hai a a si na da ka ta ni